lên được đến bên này xong rồi kiểu gì nữa nhở nhảy qua đây này lên được bên này ở đây nhảy quay ngược lại Uầy, nó vừa đủ thời gian cho mình ấy luôn ạ nó chỉ vừa đủ thời gian cho mình uh, mình leo qua luôn là nó sẽ, sẽ sập xuống Đây, bây giờ mình sẽ vào căn này chắc là lên tầng 2 Lên tầng 2 rồi, à? ôi nhảy lỗi rồi Đây, game này hơi khoai nha Nhảy lỗi là phải nhảy lại từ đầu luôn á Đây, từ chuẩn Chuẩn con nhà bà chỉ nào lên tầng 2 này thì ở đây có một cái cục ném nổ ở đây mình sẽ ném qua bên này để cái um, thang máy nó lên và bắt thành cầu bắt thành cầu để đi qua ok chuẩn luôn rồi thì ở bên này chúng ta có một cái cục gì đấy Ok Có vẻ như là lấy được một cái gì đấy rồi Đi tiếp lên trên này Bị đóng cổng rồi mình nghĩ là đang đến boss thứ hai Đánh con boss thứ hai rồi Ui Máy khoan à Ừ Ui ừ. Ui đau đau đau đau đau đau kìa nhầm nhầm nhầm nhầm ấn nhầm nút ấn alt để né chứ mình ấn cách ạ à. nhầm nút nhầm nút nhầm nút kìa ơ kìa ơ kìa từ từ nha từ từ nha uống một lọ máu ạ u sát sát sát sát ừ phải lên hai thằng đệ đấy để để để để cho nó câu kéo ui bây giờ nó bị choáng tha hồ mà ấy đây vừa lại có hai thằng đệ tiếp có vẻ như là đánh đánh quả tướng có đệ này dễ hơn đấy à đánh đánh đánh, đánh chiêu đệ này dễ hơn con đệ cào nó cũng lên ấy mà đúng không nhỉ cũng lên mana mà. đây làm đệ tiếp ui ui ui ừ mải mải oánh quá hai này né né né né né ui mùi né mùi né mùi né rồi cơ hội đây rồi búa đập cho ờ, đau rồi. ai à trời ơi xong mà đánh con này tốn hai bình máu một bình mana luôn à Dark Adventure Ui Thôi trả máu cho tao rồi, một cái dây chuyền mới. Đồ ngon, đồ ngon. Dây chuyền xanh lá luôn. Faster luôn ạ. Cái cào à đúng không? Cái móng cào đúng không? Mình, mình vừa đánh con máy khoan mà. Đam lửa 5 điểm. Uầy. Mẹ nhìn đôi liềm Chất thực sự À không phải liềm nữa rồi Đây là một cái Amblet Là một cái kiểu như Của bọn đạo trích Cái cái đao ngắn ấy Cầm ngược này Ồ. À đây là vũ khí phụ mà Vũ khí chính vẫn là đánh bằng liềm Vũ khí phụ thôi Phải lên level 5 thì mới dùng được cái này Dùng được cái này mới ngon này Dùng cái nắm đấm này mới ngon này cái này là đánh nhanh đánh nhanh thì à, căn bản là thế thì đâu cần có dùng liềm à dùng liềm thì vẫn đánh nhanh rồi mà nhỉ đâu có cần này đâu cần mấy cái mấy cái đam châu châu không đánh liềm cũng được Cái này chỉ vào cào cào cào cào này đấy này không có chiêu kiểu phi như liềm này nhỉ là mình mình chưa học được nó chỉ cào bình thường này thôi thế dùng cái đấm của con boss kia thì ngon hơn đấy mình nghĩ cách đánh thì nó cũng giống nhau tại vì hai cái đều là hai cái vũ khí mà đánh nhanh mà này knockback power không có file RAM nhưng mà có dev với là dam base to hơn kìa anh cái lọ này cũng không trúng nữa chịu Trong này có một cái hòm Ô, oh, ở ngay đây luôn ạ Chúng ta có một cái búa Thôi thì nhặt về bán vậy Khá là yếu, yếu hơn búa đang dùng luôn này búa này à, còn xịn hơn này ok kéo cái gì lên mở cái nắp lên ui theo dung nham bắt đầu tuôn trào à à không Trung Nam à, bắt đầu chảy lên rãnh rồi Mình nghĩ sẽ mở được một số thứ khác đấy Tiếp tục qua cửa này Cái này đi xuống đi xuống tầng à Rồi cầu thang đi xuống Giờ thì à, có vẻ như là bản đồ thông nhau hết rồi U giày tím. U. Uh. Resistance. Crit arm. Default. Uầy. Chất nhờ. Cháu biết cái đồ tím là xịn rồi. căn phòng đầu tiên này Thế là mình... Ơ, à, còn một cái hòm chưa mở này Một cái hòm ở bên trái chưa mở này Từ đi mở nốt đi Đang ở đây rồi À thế mở được nham thạch ra Là xong nhiệm vụ rồi đúng không À đây Cái chỗ này vừa nãy mình chưa ấy Rồi mình phải có cái ấy để phá được cái này Có cái quả kia Quả kia lấy đâu ta Ở phòng này làm gì có đâu nhỉ À bên trên Ở bên trên sẽ có Thế tại sao mình lại đi đường này ta Mình đi đường cầu thang bên này lên không nhanh hơn à mình đi đường cầu thang phòng này lên nhanh hơn nữa đúng không tất cả cửa đều thông nhau rồi mà đi cái kia phải bò bò lên ơ à, không phải à thế cầm cục này ở trên tay xong rồi nhầm phòng rồi ngoài trên tay thôi mở cửa thì làm sao Không mở được Ui Mẹ nổ đau thế Tí hơi chết À đây chứ đúng không Mình vừa chui ra từ Phòng này mà đúng không đây là cái chỗ mình mở Lại lạc con mẹ đường rồi Ở đây đây đây phòng cầu thang đây Lú Ô kìa Ở đây còn có Cái đồng này chắc chắn mình phải ăn rồi Đấy, quay lại đường này nhanh hơn chứ đi leo trèo bên kia hơi mệt đi qua nút cái hòm này xong nhiệm vụ ở cái núi lửa này rồi Đâu nhở Cái phòng kia đâu nhở Đây đúng không đây rồi, phòng kia đây rồi Ẩn này lên Để cầu nó qua Mình lấy cái cục kia mình ra mình ném vào Ô kìa Ôi xịt Kìa Ném toàn xịt Rồi vỡ rồi Nhảy phát xuống đây chết không nhỉ À không chết không chết Không chết không chết Đây rồi Mở nốt cái hòm Sáp vai một lọ máu uầy uy tín uy tín uy tín giáp ngon luôn đây rồi giờ quay về đường này là nhanh rồi mẹ tí chết rồi mẹ xuống nham thạch lần nữa kìa test đồ của tao luôn à test sáp luôn à uh. lại Dùng cái cào này Chém kìa Nó lại đỉnh vãi cả đái luôn ạ à. Ui có cái chùy này À to đấy Nhà tí đeo được bỏ vũ khí vàng như là nét nhất rồi dùng cái chùy là ờ, ăn gì nữa rồi, quay ra thôi xong nhiệm vụ trong này rồi thằng này vẫn canh cổng ở đây à có về không chú em How did you No, no. Doesn't matter. You must take the good news to Alia as soon as you can. I found you're a good man. Much more so than your good man. In play. Much more than your name. One. Try. Ok, xong nhiệm vụ. Um... Đây là lấy cái cục kia cho mày. Còn cái ờ, tờ giấy này mình nghĩ là sẽ lấy về tới về nhà. Ok, phát travel rồi Có phát travel rồi Vậy mình đang chỗ nào nhỉ? Ôi, cái bản đồ to thế Đây, Tree of Life đây Tree of Life là ở đường ở giữa Là mình sẽ phải uh, Phá được con mắt à? Nên mình đi vào đây, xong mình đi vào đây rồi đây rồi chỗ mua đồ ra mình đi đến đây đi đến cuối đây mình hiện tại mình đang chỗ này Enter Fast Travel Ok Đây về đến cửa luôn Nên trả nhiệm vụ cho uh, bà thợ rèn Ở đây nham thạch chảy về rồi Mở Đi lên núi để mở nham thạch để chảy về đây Nham thạch chảy về đây thì bọn này mới làm rèn được bọn này cần lửa để rèn đồ I'm not your errand Aye, but hình như bọn này